Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn Thì rất vui gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn à, vào cái video mới ngày hôm nay Thì à, hiện tại em đang à, có mặt tại khu dân cư Phước Hòa Để quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái miếng đất Đó. Thì đây là chúng ta đi thẳng ra đường DT741 khoảng hơn 100 mét nha Thì sau đây cái video này em sẽ để cái phần chi tiết của cái miếng đất chúng ta đây ở trên cái bản đồ như thế này nữa đây là cái bản đồ của chúng ta về cái miếng đất miếng đất chúng ta có chiều ngang là 11m7 và cái đuôi là 10m6 nhé một cạnh của cái miếng đất này thì à, hơn 21m và một cạnh là hơn 26m và cái đất của chúng ta là 100% thổ cư nha vị trí thì nằm à, các trường học ủy ban Ờ, chợ ừ, khu nghiệp Tân Bình thì khoảng hơn 3 ờ, cây chợ thì khoảng tầm 6 700 mét nha thì đây là cái thực tế miếng đất chúng ta đây em cũng xin nói rõ cho cô chú anh chị và các bạn á, thì ờ, cái này là đất này chưa có sổ nha đang là hợp đồng với lại công ty cao su Phước Hòa đó, xung quanh người ta xây dựng rất là nhiều nhà cửa đầy đủ nha điện đèn đường thì ờ, cách cái trạm y tế phòng khám ờ, khu vực Phước Hòa thì khoảng tầm vài chục mét thôi đối diện đó là lô cao su của tư nhân nha thì em ờ, báo cho cô chú anh chị và các bạn à, cái miếng đất này là có giá là 1 tỷ ba và chủ đất sẽ cho giữ lại là 200 triệu cho đến khi làm sổ nha khi có sổ thì sẽ lại mới phải trả 200 triệu này cô chú anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu thì à, vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 ở đây thì người ta xây dựng rất là nhiều rồi rồi xin cảm ơn các chú anh chị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo